cho anh năm đến anh thơ baby ngắm em hờ một mình giờ Cho nụ hôn của anh vào má của em như là mơ Như mơ như ta cho ta khét lên cả ngàn lời Em vui em xin cho anh ngất ngây muôn vạn đời Trên mây trên cao bên nhau nói năng không cạn lời Yêu em bên em và thêm một chút hương vị đời Ngày gặp em anh đã biết em chính là món của trời bay Cố gắng giữ em bên cạnh